Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay thì à, em sẽ tiếp tục à, về ong đây các bạn trời nắng quá thì chưa thể tách đàn được nhé. Em sẽ chia sẻ vì sao là ong nhà nuôi ong mật nhà nuôi sao nó sở thích thích thích thích cây hoa lộc vừng các bạn nhé. Đây cây hoa lộc vừng đây là buổi sáng sớm như tối hôm qua em chia sẻ là hoa nó bạt ngàn giờ nó rụng các bạn này. Đây như quý anh chị thấy thì hoa đây, hoa nó rụng hết rồi này bỏ hoa hôm qua em đứng đây dụng ờ, dụng anh em vàng đỏ hết đấy các bạn đó vì hoa là nó tầm ờ, khoảng buổi sáng sớm là nhé em chia sẻ lên trên ờ, nhóm cái chào bạn đang xem nhé để em chia sẻ cái ạ à, bạn đang xem bạn hãy comment cho mình biết nhé mình chia sẻ trên Facebook bạn chờ mình 10 giây cái nhé để mình chia sẻ trên Facebook ạ Rồi, mình quay trở lại đây, xem bạn hãy comment nhé. Xin ờ, chào ờ, thế giới nan rừng à, chào bạn thế giới nan rừng nhé. Giờ mình quay trở lại đây thì mình sẽ đi ờ, tính là đi tách đàn ong nhập nhập đàn ong nhưng mà vì giờ nó tầm 10 giờ mấy thì nắng quá bạn nhé. 10 giờ 10 mấy phút 20 phút rồi nắng quá nên mình không thể tách được. Chưa à, chưa chưa ghép đàn vào được đây quý anh chị và các bạn xem đây cận cảnh đây. Ong đây hiện tại là trời nắng quá nhé. Hiện tại ong giờ đi làm về hết rồi các bạn nhé. Trời nắng nên ong nó không không không có làm việc được nữa đây là thay nhau đứng nó quạt các bạn nhé như quý anh chị nhìn thấy đây là ông đang đứng nó quạt ạ quạt vào trong để làm mát cho tổ ong nhé các bạn nhé một số canh cửa đấy nhưng mà không phải là canh cửa đâu các bạn ạ toàn bộ đứng một hàng đấy để quạt cho những con trong con nhộng trong của của ong ờ, nó nằm ờ, nhiệt cho tổ ong nhé nhưng mình chia sẻ đây thì hoa mưng đây các bạn đây ong rất thích ờ, những chùm hoa mưng này nhé dụng ra đây dụng xuống dưới đất chân mình này cái bàn đây các bạn này buổi sáng tức là buổi tối là hoa bắt đầu nở thì sáng sớm là ong đi chích chích cái cái mật mà phấn hoa này các bạn nhé để nó về nằm tổ cho tổ nó mà cả mật này nhá thì nó rất tốt cho ong của chúng ta nên ờ, một số ong nó đi rất sớm các bạn ạ vì nó ở cái mưng là sáng sớm như quý anh chị và các bạn mình cũng nổi đâu khoảng tầm 5 giờ năm rưỡi thì rất nhiều ạ rất nhiều ong nó ở, trên ngọn cây mưng này cái cái ờ, mình hay nói cái mưng ở đây các bạn là cái mưng nó vừng các bạn nhé ở trên ờ, vùng cây đấy hoa rụng toàn bộ rụng hết các bạn ạ nhưng buổi sáng buổi buổi tối buổi sáng là những những cái lúm nhỏ này nó lại nở ra các bạn này đây hết nứa này qua nứa khác đây còn cái này đây còn cái hoa này chưa nở đây các bạn cận cảnh nhé đây, đây toàn bộ đây mình như như mình đã chia sẻ cho các bạn là như ổ ong đây thì như các bạn đã thấy đây đây đây mình để cận cảnh luôn các bạn nhé mình quay nó ngược lại đây mình sẽ quay ngược lại uh, trở lại cái màn hình cho các bạn xem zoom lên to được không ạ đó như uh, quý chị và các bạn uh, nhìn thấy ạ làm nhỉ mình quay này thì nó nhìn các bạn rõ hơn là cái ca giang trước nhé đó toàn bộ ong đây quý chị đã thấy thì nó quạt à, đang đứng quạt nằm mát à, cho tổ các bạn nhé nhưng một số anh em nói mà không nên đứng tổ ong à, trước ong ạ à. đứng tổ ong là sợ bị chích cái bên kia không phải kiêng đâu nhé những cổ ong này nó ra vào cái đường ra vào nó hay bị ra vào nó định hướng rồi nó có thể mình chích giờ thì một số con đi nằm xa thật xa về vẫn có một đôi con có phấn các bạn nhé chui vào đó con nào mà nó kẹp được hai cục vàng vàng đi bên cạnh nên là nó là con ong đi làm về ở xa về thế giờ hiện tại giờ thì hầu như là ong nó nghỉ rồi các bạn nhé rồi chào uh, Kiên Nha Trang nhé chào Hiền Trần nhé mình mãi uh, chia sẻ mình cũng chưa nhìn cái màn hình nhưng giờ mình nhìn thấy à, hai bạn mình chào nhé các bạn hãy qua làm à, làm quen và giao lưu đi nhá đó như mình đã nói là à, hiện tại giờ ông đang làm mát à, cho các ổ đó các bạn này hôm nay thì mình đúng ra mình nhập đàn nhưng mà nhập đàn hiện tại giờ nắng quá thì anh em không thể nhập đàn được nữa nhé vì hôm qua mình có chia sẻ một cái chúa đó vì chiều hôm qua tính làm nhập nhưng mà chiều hôm qua anh lại đi bận, bận đi ăn ăn, ăn dỗ thì không uh, anh kỹ thuật không có thì mình không thể review được nhé hôm nay mình lại qua đây thì buổi nắng quá thì giờ anh em cũng thấy được không thể nhập đàn được vì giờ đang chờ tầm trưa nhé để cho trời tiết mát mới mình nhập được rồi hiền trần chào cả nhà chào cả nhà hãy qua bên bạn hiền trần nhé chia sẻ bạn đã chia sẻ cũng hay à, và có tâm huyết với à, anh em mới thì anh em hãy qua ủng hộ cho nhau nhé hôm nay là mình ngồi đây thì chủ yếu là mình ngồi à, nói chuyện với các bạn về ong à, tiện đi không có mình cũng gì phải hứa các bạn mình phải có một video về ong nhé nên toàn bộ kênh à, cây này cây nọc vừng các bạn này là mình để đây hiện tại giờ mình nói ở đây là mình có một ổ này hai ổ ba ổ bốn ổ nhé nên quanh đây là bốn ổ năm ổ bạn ạ năm ổ ong nữa này. đây sau ổ đây có một ổ chân nữa là hai ổ đây đây hai ổ nữa năm ổ đánh quanh một cây là mình đã để năm ổ rồi các bạn nhé nó để vạt riêng rồi vạt kia có gà có bò nhiều nó nó pha nó a vào thì nó đụng ảnh hưởng đến ong thôi chứ đụng vào ong ong nó ra chích thì các bạn nhé bò không dám đâu ạ bò bị một lần là bò chạy sợ hoảng ngay à gà cũng vậy thôi nếu động vào nó nó ra nó ấy nhá động vào ra nó ra đông người gà nên có thể đánh một hai con được chứ còn nhiều con ong có gà không chiến đấu được ạ rồi chào uh, ní mía vinox nhá ni mía ly mía vinox các bạn à, bạn là bạn mới đây mình thấy bạn mới đấy bạn mới vào đây thì anh em hãy qua bên giao lưu nhá sau nên bạn à, đi mía vinox này để chơi và làm quen nhá anh em hãy qua để lại dòng comment đi rồi mình à, mình sẽ live chim trong vòng một chút nữa thì mình sẽ à, qua nhà các bạn chơi sau nhá đấy, như quý anh chị thấy thì ong đấy thì toàn bộ hoa mình nói tại sao nó thích hoa nhá hoa lên toàn bộ nó rụng hết các bạn rụng hoa hết các bạn nhé vì uh, buổi sáng từ năm rưỡi sáu giờ thì hầu như là hoa rất nhiều các bạn nhé hoa hoa độc vừng này, này ong nó thích hút đấy lấy mật đấy đây như quý anh chị thấy đây một cây mình thấy đây như các bạn thấy này nó ong trước mình ấy. đây là ong này ong nó hầu như ở tổ giờ phải nằm mát tổ như chào bầy bầy bạn đang xem các bạn nào hãy comment cho mình biết nhá rồi có bạn à, à, ni mía vẫn ni mía inox nào bạn mình thấy bạn là bạn mới thì anh em hãy vào thăm vào thăm kênh của bạn ấy nhá và chia sẻ cho bạn ấy à, video để à, chúng ta cùng học hỏi nhé còn hôm nay ong đây thì mình thấy ong các bạn thấy cây lục vườn, đây toàn bộ hoa đây nhưng mà buổi tầm tối nhá chiều tối là mình sẽ qua quay có thể là mình sẽ phải review tiếp một ờ, cho các bạn xem cây hoa này nó nở mưa lục vườn mở nở rất nhiều đẹp nhé tầm tối nó bắt đầu nở đi thì ta sáng sớm lại nụi đi bạn nhé mặt trời đến là nụi rụng luôn các bạn nên hoa nó à, ong rất thích ờ, đam mê về cây ờ, hoa của hoa lộc vườn các bạn nhé buổi sáng sớm nó rất chăm chỉ và làm ạ vì mình nuôi ở đây gần các bạn này ở đây gần thì à, hoa rất nhiều và tiện cho ong các bạn nhé đây cái thùng này thùng mới đây bạn này nhìn thấy một số con ong đây nó vẫn đang đứng một số canh cong một số vẫn phải quạt các bạn này trồng trồng mông à, quạt các bạn nhé chứ không phải viên đâu ạ nó thay nhau ra đứng các bạn nhé như ổ này nóng nhiều hơn thì tùy theo ổ các bạn nhé ổ nào ít nhiều thì ổ này vậy đấy các bạn này đó không biết là các bạn nghe rõ mình nghe cánh quạt nó bay ù ù ù như thấy các, các bạn đã thấy thì tất nhiên mình không động của nó thì không có vấn đề gì các bạn đừng có sợ về cái khoản ong này nhé đây như bạn đã thấy toàn bộ đây đối đứng là trồng ong quay trồng đít vào trong để quạt cái lấy đánh quạt nó quạt ạ cũng con đang đang bằng hai con đi làm về nhưng hầu như không đi làm đâu các bạn nhé ong đi rất sớm ạ à. làm rất sớm bạn à, trên nha trang à, giữ à. nên là anh em à, nếu mà nuôi ong thì hãy à, quan sát về mấy cái cái này thì rất đơn giản mẹo nhỏ chúng ta phải để ý nhé rất rất mong anh em xem và thấy hay thì hãy ủng hộ em con đi tiến ạ à, em sẽ review về ong cung về cái cuộc sống của em hàng ngày nhé thường thường thì hầu như là em cố gắng làm một hai cái video về ong ờ, hàng tuần các bạn nhé hàng tuần thôi ạ à. hàng tháng à, hàng, hàng ngày thì chưa chắc đã được ờ, quý chị nhé vì nhiều lúc là ong mình thời điểm nào mình mới có ong quay mật hay tách lúa chứ không phải thường ngày được các bạn nhé đây bọn em sẽ để hai lỗ đường ra vào này có chỗ một lỗ hai ra vào đều được nhé các bạn nhé đây em ngồi trước cửa không bị vấn đề gì không các bạn nhé tức là một số anh em nói với em là đứng nuôi ong không nên đứng trước cửa trước cửa là hướng đi các bạn nhé em nói nhấn mạnh là hướng đi của ong nên chúng ta tránh để đứng gần có thể là nó a vào hoặc là nó đường vừa cản đường hướng nó chích mình nhưng mà thật sự mình không làm gì nếu không chích mình đó họ là kiêng nên là kiêng cữ thì tất nhiên mình mình đứng à, mình làm sao cái thế thoải mái nhất ạ mình lấy mà cầu ong ra đó không không phải quan trọng là phải đứng kiêng à. em này không quan niệm về duy tâm về vấn đề đấy nhé không mê tín và không à, ông ờ, ờ, kiêng đi tâm đứng chữ trước cổ ong hay sau cổ tổ ong các bạn nhé đứng sau cho mình lấy cái cầu cho thoải mái ạ còn mình đứng quay mình ngồi chỗ nào cũng được ạ không quan trọng về cái cái khoản đứng ạ đây toàn vậy đây cái máy bên bên kia cũng vậy cái ổ bên kia cũng thể các bạn thấy này ổ bên kia cũng thế nó cũng ờ, nó cũng đứng trước đó nó, nó quạt hết các bạn nhé ổ nào đông quân nóng quá nó phải đứng huy động ổ này ít quân các bạn này ổ mới này ít quân này ổ này mấy tách đàn đấy các bạn nhé ổ này tách đàn nó ít quân ổ này nhiều quân nên nó phải đứng huy động quân nhiều hơn kìa ổ kia khoảng tầm được hai chục con ổ đây có cả trăm con ra nhé các bạn nhé đứng quạt vùng quanh của cái của ong là để cho gió nó vào trong để làm mát nhiệt nuôi con nhộng con các bạn ạ cái, cái, đó là cái mẹo của ong nhé còn như là ngoài đây thì em nói thì cũng có một số mừng ờ, tối nó mới nở chứ hoa mừng thì sáng sớm nó nở nó rụng tàn nữa các bạn ạ nên nó không không, không được ờ, nhiều hoa như như buổi tối như hôm qua em quay các bạn nhé tối hôm qua em có quay một cái video ờ, em phát trực tiếp rồi là một cái video về hoa bướm một mình mà cây thì có mình cả bạn có Quốc á mình có cả tổ ong này là lúc nay em kiện tiện cái cái kết hợp cả hai luôn nhé em đứng đây thì trong khu vực đây toàn là ong cả nhà nuôi đây tất cả hai mươi mấy ờ, ổ ong quý chị gần ba chục ổ ong ạ à. cũng là số lượng nó cũng ờ, tạm tạm tức là tạm thu được ổn định các bạn nhé mỗi lần quay cũng kiếm được vài triệu thôi cũng được ổn định thôi chứ không được nhiều lắm á vì nuôi đây mình số lượng nuôi mùa này mùa nắng ấy nó cũng phải hoa nó hoa nó đầu tết với cuối mùa là nhiều ra tết ấy, bắt đầu hoa nhiều với ừ, khoảng tầm ờ, cuối tháng 9 các bạn nhé đây là mùa hè thì giờ nắng nóng này ong nó đi làm xa là nó mất một cái số lượng uh, ờ, mất ờ, mất thời gian rồi các bạn nhé và hoa mùa này nó ít hơn mùa kia như hoa lục lùng các bạn thấy đây anh đang kiểm tra cái ổ ong anh đang mở cái gì đó ổ bắt cổ điện về à ổ bắt cổ điện về à anh đang kiểm tra gỗ ong nhá rồi cuối video em à, toàn tiến cũng à, xin phép dừng đây nhá toàn bộ là quang cảnh à, tại sao hoa ở hút hay hút ở cây lộc vừng hoa lộc vừng đấy thì em đã chia sẻ cho quý anh chị xem và toàn cảnh ông đứng ngoài quạt đầu ong nhá xin quý anh chị xem và nhớ tặng em toàn tiến hôm nay ạ em xin tổng chào quý anh chị và các bạn đang xem nhá hãy ủng hộ em và em cảm ơn nhá em xin chào và hẹn gặp lại ạ